xin chào tất cả mọi người à, Hôm nay à, cũng là những ngày cuối tuần Bích Sửu đang có mặt tại Sky River Contiquanh Là một trong những cái phân khu đầu tiên của dự án à, Sky Ghép Nhà Bè Hay là có tên là dự án Metro City Thì à, như à, cả nhà nhìn thấy là tiến độ của dự án đang Khai đang rất là nhộn nhịp và coi như là hiện tại thì là vào còn à, hơn một tuần nữa là tặng giao nhà cho khách hàng và là tới mũi nhận vào từ góc sau nhà cửa đầu tiên dự án và mọi người cùng lúc ứng xử mình là quay lại cam để để cảm nhận tiến độ và là thần tốc của dự án này nhé rồi xin mời nào nhà phố Giai Ca Thập Nhị nằm trong khu đô thị Giai Ca Nhà Bè thuộc phân khu Zai River County 1.1, thuộc tính thương mại vừa ở kinh doanh, nên đây được xem là sản phẩm thu hút khách hàng nhất trên thị trường. Căn nhà phố nằm mặt sau đường Nguyễn Hữu Thọ, nên rất thuận tiện cho việc kinh doanh buôn bán và làm văn phòng. Diện tích của căn nhà phố là 7 x 17 m, tổng là 119 m vuông, xây dựng một trệt, hai lầu sân thượng và áp mái. Hoàn thiện bên ngoài, bên trong giao thô, nên quý anh chị có thể tự đề co theo ý riêng của mình. Đường trước nhà là 12 m, vỉa hè mỗi bên 3 m, hướng căn nhà là hướng Tây Nam. Mỗi căn nhà được thiết kế và bố trí hợp lý, tạo nên những khu phố thương mại sầm uất và một cộng đồng cư dân đẳng cấp. Tương lai, đây sẽ là khu trung tâm thương mại sầm uất nhất dự án giai Zaika Nhà Bè. Đây được xem là mẫu thiết kế chuẩn với công năng đáp ứng được nhu cầu kinh doanh đa ngành nghề, Bên cạnh đó, được thiết kế bởi những thương hiệu nổi tiếng. Phần móng là Đông Dương, mà bằng tổng thể là ETAW, Changzhou Architects, DA Group. Kiến trúc cảnh quan, nội thất căn nhà phố thiết kế siêu đẹp của ONG and ONG đến từ Singapore. Thiết kế hạ tầng là của TEDI South và NAGACCO nhà phố thuộc dự án 350 ha của tập đoàn GS Hàn Quốc. Được biết đến là chủ đầu tư trong xây dựng cơ sở hạ tầng hàng đầu tại Việt Nam như tuyến metro số 1 Phạm Văn Đồng, thành phố Hồ Chí Minh, cầu Vàm Cống, đồng bằng sông Cửu Long, cầu Vĩnh Thịnh ở Vĩnh Phúc, cầu Quý Cao ở Hải Phòng, thiết kế cảnh quan Laguna, Lãng Cô Resort Huế, Giai, Thập Nhị Thủ Thiêm, vân vân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 huyền ảo lung linh, tô thêm vẻ đẹp của khu đô thị dài Gai vào ban đêm. Công viên hoang dã mang đến cho cư dân không khí trong lành và gần gũi với thiên nhiên. Hay Pocket Garden, khái niệm mang đến bốn mùa khởi sắc, xuân, hạ, thu, đông, luôn luân chuyển trạng thái quy luật tự nhiên, tương xứng bốn mùa trong năm. Và đây sẽ là điểm đến độc đáo tại chiều đô thị Giai Gai GS Metro City Nhà Bè.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 hứa hẹn sẽ là khu đô thị lớn nhất vùng Nam Sài Gòn khi hoàn thành. Đây sẽ là khu đô thị hội tụ các cư dân ưu tú, cộng đồng cư dân văn minh, thuận tiện năng động, không khí trong lành, thư thái, hòa mình cùng thiên nhiên và đảm bảo an ninh tuyệt đối. Hãy cùng chúng tôi tận hưởng một sự khởi đầu tuyệt vời của một cuộc sống mới tại GS Metro City. Bất động sản mà chúng tôi đang giới thiệu đến quý anh chị là bất động sản đang cần bán, do gia chủ kẹt tiền nên cần bán gấp. Quý anh chị hãy cần thêm thông tin, hãy inbox ngay. Hoặc ký anh chị cần ký gửi sản phẩm, chuyển nhượng lại dự án hãy gửi thông tin ngay nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở nhiều video sau.